xa quê hương lúc tròn mười tám rời mẹ cha để sáng xứ người trời tây bao ước mơ với nhiều hy vọng xa quê hương xa mẹ xa cha xa anh em ở nơi đất khách xứ người những đêm dài mình còn với bồn bức tường hôm lên xe để kịp ngày bay mẹ chạy theo hàng mi ướt đầm lệ rơi cha thương con nước mắt lưng chồng Thương con thơ vừa tròn mười tám Nay tha phương Bởi quê nghèo khó vất vả Nơi xứ người Mẹ cha chẳng ở bên Ở sống tha phương mấy ai hiểu được từng đêm dài tối phần lệ rơi mẹ à nhà ta bây giờ ra sao ngày đêm con ngóng trở về mong một bữa cơm gia đình đoàn viên chờ gió cả hai tay con đã mãi mang thương tật nhiều anh chị xấu xô lại nằm nơi đây trở về bằng nắm cho tàn lạnh lẽo vùng quê nghèo gánh thêm buồn người đâu bạc không tiền người đâu sánh đêm ba mươi pháo rực trời tây ở ngoài kia người ta gia đình đoàn viên ai cũng đang đón chào xuân rồi nay tha phương chỉ một mình con xuân năm nay mẹ ơi con cũng không về nơi quê nhà mẹ cha đừng chờ mong trời tây đến ngày ba mươi rực pháo nơi nơi ai cũng đón mừng nơi quê nhà đang nhộn nhịp vào xuân mà còn đang lưu lạc nơi đây mẹ ơi con khóc nữa rồi đứa con khờ tuổi thân đời tha vương trời tây đến ngày ba mươi dược vào nơi nơi ai cũng đón mừng thấy quê nhà đang nhộn nhịp vào xuân mà còn giờ đàn lưu lạc nơi đây chào xuân không bánh không trà xuân xứ người quạnh hiu chỉ một mình con xuân xứ người quạnh hiu chỉ mình có